Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước Dạ, em tên ờ, đầy đủ là Nguyễn Hồ Bảo Ngân Em phân phối mỹ phẩm cho công ty ờ, Amway Việt Nam à Ở Đồng Nai và Hồ Chí Minh Còn bạn? Em ờ, là Đoàn Viết Mục Hả? Em tên là Mục Hả? Đoàn Viết Mục ấy. Đoàn Viết Mục quê Em quê vậy? ở Thái Bình chị ơi À Em thì đang làm về kinh doanh quần áo trẻ con sản xuất và buôn bán luôn ủa hồi nãy em nói là em làm ở vừa thành phố hồ chí minh vừa đồng nai là sao em đi lên đi về mỗi dạ, ngày đúng hả? rồi à, sài gòn biên hòa chẳng lẽ chưa có ờ, anh nào anh vớt dọc đường <laughs> dạ khi em mới giao tiếp á mà có những cái mà em thấy chưa hợp á thì em sẽ để một cái ranh giới rất nhất định mình cũng có tuổi rồi mình phải hạ cái tiêu chuẩn mình xuống một tí anh không thích các thường dìm hàng ta nha đâu có đâu em đang tư vấn cho bạn gái cô, gái không bao giờ có tuổi chỉ đàn ông có dạ. tuổi thôi cô gái bên kia chắc chắn là rất dễ thương bởi vì làm mỹ phẩm bao giờ da nó cũng đẹp hết trơn á à, còn cái mấy người may may suốt đêm ngồi hoài da nó mới xấu mình nâng người ta lên mình để từ từ người ta tự nâng mình bây giờ hỏi là 34 tuổi rồi trải qua mấy mối tình nếu mà để lại đau lại thì hai mối tình dạ. còn không động lại có có hai chục không à thôi là gì có đóng mình cảm thấy mình những ờ, ở trong giấc mơ mà họ hình nó vẫn còn em hưởng là đêm mà vẫn nằm mơ thế á trời ơi nhưng mà lý do tại sao mình chia tay vậy Ôi cá tính người ta lo cho gia đình nhiều hơn thế là người ta quyết định người ta đi xuất khẩu lao động à. người ta không cho mình vướng bận cái gì hết à, tức là tự ta chia tay đúng không dạ. à. hiện tại bây giờ vẫn còn mơ hay là là mơ bao lâu rồi <laughs> hết rồi chị ơi hết rồi hả dạ à, dạo này mơ thấy gì mơ làm sao mà nhanh giàu chị ơi Trời ơi bây giờ phải có vợ đi rồi hay đồng vợ đồng chồng mới nhanh giàu chứ có một mình khó giàu lắm thì bao nhiêu người người ta khuyên em vậy đấy thành ra em phải chạy lên đây đó chị ơi à, thì bây giờ nếu gì được là bao lâu mình tiến tới hôn nhân được nè gia đình cũng út thép lắm rồi à. chừng uh, cuối năm nay không thì uh, qua năm rồi để để hỏi bạn nữ này bây dạ. giờ tiêu chuẩn tìm bạn trai sao thứ nhất á, là một người á, là phải có lập trường phải có chính kiến và phải tự lập thứ hai nữa phải có bản lĩnh của một người đàn ông em không thích người đàn ông như nhược và tính em á, thì là tính nóng thì có thể rằng hiểu được mình dung hòa và mình nhường nhịn nhau chứ khi mà em nóng là cái hai bên nói thì nó sẽ không không ai nhường ai một người nói phải có một người dạ nghe. đúng rồi chị nãy giờ anh nghe rõ không anh ngoạn mục dạ em nghe chị ơi anh uh, nhận xét như thế nào về những cái tiêu chí mà bạn gái này đưa ra anh đạt được khoảng bao nhiêu phần trăm Dạ thì uh, nếu mà nói ra tiêu chí của cô ấy thì uh, em được chừng 80% ờ, Chỗ nào đâu anh nói thử nghe Em uh, vào Sài Gòn từ năm uh, 18 tuổi, năm 16 năm là em tự lập và Đúng. tự đi học, tự đi làm Đồng ý Tự nuôi mình Em có một xưởng làm may cần cái sự mà mà mà bản lĩnh thì phải có ờ, còn cái sự ờ, nóng tính em cũng ở chỉ ở mức độ vừa vừa thôi không nóng tính lắm anh có điểm xấu gì không nặng về tình cảm anh tình cảm là sao dạ em là người hay lo cho gia đình à vậy được tưởng đâu đang đi chơi với bạn gái bạn cái cũ gọi nặng tình cảm chạy đi rồi chết luôn có cái điều gì bạn tối kỵ ở người bạn nam em tối kỵ người bạn nam á thứ nhất đó là để móng tay dài thứ hai nữa là ngồi mà lắc chân là em không thích ví dụ như ngồi nói chuyện mà cứ cứ rung đùi là dạ em dạ. với lại có cái nữa là đừng có bị mùi cơ thể mấy cái này cũng <laughs> hình như ai cũng khó trên ngồi cứ vậy nè xè cái tay ra coi tại sao để móng tay dài có mỗi một ngón này thôi chứ đâu để làm cái gì cái ngón đó thì nhiều lúc nó ngứa tay thì anh chỉ có mỗi có nhiệm vụ đấy thôi chị ạ à. chứ em ghét để móng tay dài lắm nó nghe nè anh anh ờ. ngửi mùi anh <laughs> Các thường ngửi mùi hay lắm Ông ngửi được, đâu được. là dính mùi đó đó Dở đôi giày ra coi có hôi không Thì đó định hỏi vậy à, đó À không, cái, cái đó chưa Không mở mở rồi coi Thôi nó bốc mùi lên à, kỳ à, lắm Không có Bây giờ... Em có cái gì đâu ngại Đưa lên <laughs> <laughs> không có gì đâu anh cái gì đúng rồi dạ, bình thường không mà nó nghe nè thấy hơi ốm một chút gì mà ốm gì hơi vậy ốm. là vừa đó ốm em không ngại ốm là nuôi cho nó mập được ừ. nhưng mà sợ ốm mình sợ yếu thôi có yếu không không không yếu thiệt hả dạ thiệt có tập Mạnh. thể dục thể thao gì không có tập gì ví dụ ờ, bình thường ừ, chạy ra chạy vào vậy thôi chứ em cũng phải đi tập xà thực hết gì không chạy ra chạy vào đâu ví dụ chạy bộ chẳng hạn gì đó gì à, chạy đâu thì ở quanh nhà gì đó nhà ba lớn anh <laughs> đường ven xóm vậy chạy gì có la hét gì không hát à, hò gì không có có luôn hả vừa <laughs> chạy vừa hát gì có gì đâu hát gì thì hát những cái gì để cho nó bờ đời nó vui đâu bây giờ hát hát thử một bài tặng bạn gái tặng mọi người luôn nắm tay nhau không vừa chạy vừa hát không chưa chưa chưa sáng vừa chạy vừa hát thì giờ ta vừa chạy vừa hát nhưng mà chạy thì hát cái giọng nó không có kệ đó thì em cứ chạy xong hát vậy coi cái tình hình nó sao có khỏe không rồi một hai ba bắt đầu chạy năm tình vô trên đường tương tăng vui cả ngày tháng bước chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy tóc em xanh vì anh mắt em vui vì em chung bước vì yêu biết em yêu anh nhiều đôi khi anh hay lạc lối ngược lại để trong đó đưa anh quay về cùng em trong đêm mịt tối mắt môi xưa còn đây chiếc hồn nay vụt bay bay xa tầm tay quá dữ quá dữ quá dữ được được được được rồi tôi, tôi, tôi thích anh rồi đó được đó không thích điều gì ở phụ nữ em ờ, không thích ờ, người con gái lừa gạt quá đừng có làm cái gì mà tô mình quá ví dụ mình lùn đừng cứ lên đi dép cao ừ. em không thích đấy mình đã đi dép búp bê trông dễ thương hơn à, đúng đúng dạ. đúng thà là mình là mình xấu tự nhiên còn hơn mình đẹp tạo nha đàn trai cũng được lắm nha dễ thương lắm luôn á đàn gái coi dạ à, chào em, anh. thật sự mà nói đó bảy tám mươi phần trăm đàn ông ngồi là nói chuyện rung đùi rồi anh có rung tại sao vậy anh anh cũng có nữa <laughs> mà có theo một nghiên cứu khoa học mới á những người rung đùi có không có có theo khoa học tâm lý xã hội thì cái sự rung đùi đó nó thể hiện cái tính mạnh mẽ của người đàn ông đặc biệt là sinh lý à, <laughs> chị <laughs> cái cái cái này á cái này là em mới nghe anh quyền linh nói thôi đúng không chị cát tường anh mới sang chế dạ đúng rồi không có cái, em chưa hề nghe anh công bố nghiên cứu đi có phải không nó thật sự còn mấy người ngồi không rung đùi là nó chừng nó yếu yếu à <laughs> vậy là cái này để tính sau anh tính sau ha rồi vậy, cặp này ổn rồi đó anh linh ổn ổn Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có ạ à. Em đi với à, mẹ Với lại cô chơi thân với mẹ, với em gái Dạ chào cô cô lên cái chương trình này là lần thứ hai dạ lần thứ nhất là ghi hình ờ, con gái út của cô là cháu bảo ngọc đây thôi trời ơi dạ. dạ thì cô thấy bạn nam này cô quan sát nãy giờ cô thấy cháu là ok cô cảm ơn, cảm ơn cô nhiều à, hỏi cô. em nè em em gái tình yêu thế nào rồi à tụi em vẫn là bạn bè bình thường anh có dạ. yêu nhau trong câu lạc bộ ờ, của bạn Nguyễn Hò không dạ thì hôm vừa rồi là chương trình có ốp like ở vườn xoài thì em cũng có tham gia à, cũng có đang tìm hiểu một bạn trong nhóm luôn à yêu chéo đó đúng không dạ <laughs> cái vụ yêu chéo này là đám cưới nhanh hơn là bấm nút nữa đó <laughs> dạ. em cũng hy vọng là vậy có cái tin vui đó là cô sẽ mời hai cháu tại vì cô rất là thích cái chương trình này cô nói với những người chung quanh cô là nhà nào mà còn ai ế là phải tìm đến chương trình <laughs> đó cảm ơn cô <laughs> chúng ta sẽ hỏi à, gia đình à, của bạn trai em là cháu của cậu mục à, cậu mục của em thì là một người sống rất là gia đình sống có tình cảm nói chung là để là một người chồng là ổn ổn à dạ bây giờ quan trọng là để cho hai trẻ gặp mặt đó mà nào kéo màn lên chúng ta có hai phút trò chuyện mời hai bạn dạ em chào anh sẽ một cái này tiêu gửi dạ rồi cảm ơn anh em cũng có món quà à, gửi tặng anh em à, có một số câu hỏi em hỏi anh nhé cảm ơn à, mặt anh sao ngại vậy anh anh à, anh có căng thẳng lắm không ạ à? à không dạ là... anh có phải là một người đàn ông gia trưởng lắm không à không ạ à. nếu mà nói cái câu gia trưởng thì người ta thường thường nói quy về người bắc nhiều nhưng mà tớ thì ờ, sống ở đây 16 năm rồi cái tính nó cũng bớt đi rất là nhiều với lại <laughs> tớ sống là người thiên về tình cảm nhiều dạ thành ra là tớ rất thích là chia sẻ với mọi người và kể cả với bạn tớ với ai tớ là sao nhỉ ở đây ai là tớ <laughs> anh với em anh, anh. cho nó ngọt ngào dạ nha. nhớ nhớ tớ nhé <laughs> anh có quan trọng cái việc ở quá khứ không ạ à? ví dụ như mình cứ nhai đi nhai lại cái chuyện đó hay là như thế nào dạ thì ờ, anh thì không phải dạ, là, là thế sao kệ cứ dạ đàn ông sợ vợ chuyện bình thường anh không phải là người như thế anh là người sống thoáng lắm qua là qua luôn chứ anh không có bao giờ anh để bụng Dạ, thì em là một người á, là người mẫu người phụ nữ hiện đại chứ không phải là một người phụ nữ cho gia đình thì vì em thích gọi là đi ra bên ngoài nhiều hơn à, ít khi nào mà em ở trong nhà mà giống như là việc nội trợ mặc dù là mình cũng biết chút chút việc nấu nướng nhưng mà thật sự ra là em thích đi ra bên ngoài mình là người phụ nữ hiện đại mình phải lo mọi như là về tài chánh về giao tiếp về mối quan hệ tất cả mọi cái mình đều phải xây dựng và em không có đặt nặng phụ thuộc vô người đàn ông nhiều khi mà mình ỷ lại tánh em là như vậy anh có đồng ý như vậy không thì uh, trước là thì, uh, anh, anh là vợ anh sẽ về đi ngoài làm còn anh ở nhà nấu cơm à, dạ không <laughs> dạ không anh Quỳnh Linh em à, có ý đó không thí dụ vậy Ô, em đi ra ngoài nhiều thì thí dụ như là anh ở nhà phải nấu cơm thôi dạ đúng rồi chuyện bình thường là, dạ. anh thì uh, dạ. được một cái là tự lập cao thành ra là từ số bé giờ đi đi giả sử như một bữa cơm gia đình năm bảy người ăn tớ nạp anh làm được hết rồi vậy dạ, khỏe rồi khỏe nói vậy thôi dạ. chứ đâu phải là ngày nào cũng đi đâu dạ. ít nhất tuần em phải ở nhà nấu cơm bữa chứ dạ đúng rồi ạ à. rồi anh có những cái câu hỏi gì anh à, hỏi em không ạ à? thì um, em nhìn anh thế nào à, anh là người à, ừ, hơi một mạc một tí chân chất không có quá gọi là màu mè vậy là được rồi dạ đúng rồi còn hỏi câu gì nữa không khi mà em đưa ra một cái ờ, gọi là cái list ờ, gọi là lý lịch thì em cũng tò mò lắm về nhà thì cũng hồi hộp không biết không chờ đợi đến ngày hôm nay là như thế nào dù sao thì em cũng rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn em đã có mặt ở đây và rằng là đã cho hai đứa có một cuộc trò chuyện như thế này cảm ơn em hết thời gian dạ cảm ơn nào chúng ta hãy tự à, đưa ra quyết định sau 3 tiếng đêm suy nghĩ thật kỹ nhé lắng nghe nhịp đập của trái tim mình xem có thổn thức gì hay chưa rồi hẳn quyết định một hai ba hết thời gian các bạn không bấm nút ở đây nhưng mà chúng ta sẽ có những cái buổi offline để chúng ta có thể có cơ hội nhiều bạn hơn nữa bởi vì trong à, câu lạc bộ của bạn Nguyên Hòa rất là đông đối tượng và chắc chắn chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các bạn điều đó. Hai người đều rất là dễ thương, rất là đáng yêu nhưng mà họ chưa có đồng ý hẹn hò với nhau. Ừ. Vậy là tạo thêm nhiều cơ hội cho tất cả quý vị đang theo dõi chương trình hãy tham gia vào fanpage bạn muốn hẹn hò để mà kết bạn với hai bạn.